Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bồ Công Anh kênh tin tức tổng hợp, nơi mà sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin thú vị, bổ ích và đặc sắc nhất. Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới phần 1. Câu hỏi 1. Coronavirus 2019 là gì? Coronavirus 2019 là một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy sự lây lan từ người sang người. Virus này được xác định trong một cuộc điều tra ổ dịch bắt nguồn từ khu chợ lớn chuyên bán hải sản và động vật ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Coronavirus 2019 là chủng virus mới chưa được xác định trước đó. Ngoài chủng coronavirus mới phát hiện này, đã có 6 chủng coronavirus khác được biết tới ngày nay có khả năng lây nhiễm ở người. Câu hỏi 2. Nguồn gốc của coronavirus 2019 từ đâu? Các cơ quan y tế và đối tác y tế đang nỗ lực để xác định nguồn gốc của coronavirus 2019. Virus corona là một beta coronavirus giống như mơ và xác tất cả đều có nguồn gốc từ vật chủ từ loài rơi. Virus corona là một virus lớn phổ biến ở nhiều loài động vật khác nhau, bao gồm lạc đà, mèo và rơi. Phân tích cây di truyền của virus này đang được tiếp tục để biết nguồn gốc cụ thể của virus. SARS, một loại coronavirus khác xuất hiện lây nhiễm cho người, bắt nguồn từ cây hương, trong khi mơ, một loại coronavirus khác lây nhiễm cho người, bắt nguồn từ lạc đà. Câu hỏi 3 cơ chế virus corona 2019 lây lan như thế nào. Virus này ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây lan từ người sang người. Điều quan trọng cần lưu ý là sự lây lan từ người sang người có thể xảy ra liên tục. Ở người, virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm. Virus cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi, mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh. Câu hỏi 4. Virus corona 2019 có giống với virus mơ hoặc SARS không? Không, Corona virus là một họ virus lớn, một số virus gây bệnh ở người và virus lây truyền giữa các loài động vật, bao gồm lạc đà, mèo và rơi. Coronavirus 2019 mới xuất hiện gần đây không giống với coronavirus gây ra hội chứng hô hấp trung đông, mơ hoặc do coronavirus gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng, xác. Tuy nhiên, các phân tích di truyền cho thấy virus này xuất hiện từ một loại virus liên quan đến xác. Hiện nay, những cuộc điều tra đang diễn ra để tìm hiểu thêm. Cách phòng ngừa bệnh Câu hỏi 5. Làm thế nào giúp tôi có thể bảo vệ bản thân? Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động thực hiện tốt các biện pháp sau. 1. Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 2. Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. 3. Khi ho, hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy, bỏ vào thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ. 4. Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. 5. Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín. 6. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, tránh tiếp xúc gần với các động vật nuôi hoặc hoang dã. 7. Đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh. Những người từ Trung Quốc trở về, những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, cần khai báo với cơ quan sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ khi cần thiết. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Khi đến, cần gọi điện trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ. Những người đến Trung Quốc nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất không nên đến Trung Quốc trong dịp này. Trường hợp bắt buộc phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám điều trị kịp thời. Khi đến cần gọi điện trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp